sinh du hứng diệp thiên hu dầu bành phim nhê xiêm dưới chiên a sạp dầu nhê sinh du xíu nên chìa nhê thiên hu con nên con hiểu lùng đĩa yêm bản hoài chuốt thảo bản hoài muốt nhê tòng yêm cầu dưới chìa nhê xì ôn chìm thiên hùng chiếu chuốt nhìn nhẹ giang ye bùa nhê thìn hùng tài. Ninh giả dạ máy giấy xịt xếch nhê. Mai tấu yêm ninh vua đảng mèng bua chui dình. Mai tùng giào chia quê còm ninh. Ninh hiểu lu xào đau sầu trong chính. Quầy ninh hỏi xiếm ninh nhê bẻ phiền. Ninh con tổ yê chịp chúa như bẻ phiền tề yê nái tông lùng chĩa như cả nái chào yê liệp chìa ngàn hòa như miền chuang lùng bún chinh thìn hùng xê bành phim nhê huệ dụ nên xê xiếm chuối chiên ô yê nhê bẻ phiền à muang ma yê chiều con 以色列เมียนาเย่อ่อยเจ้าจองเจงโกไม่บัวเย่เซทินหูไม่บัวเยทินหูเย่ไม่ใจหวยไม่บัวเจียเยกะนายกองเหมไม่บัว ไม่บัวปัวเจียปุนเอเยกะนาย สันสันเยี่ยมเอียยจำเฮียน ye mấy chiếm chủ yết tàu, ye mấy bùa nhẹ ngùng làn, nhẹ ngùng cấu. Phải ye mấy bùa nhẹ dùng quần, nhẹ dùng cấu. Vua chủ yêm lùm, nhẹ yết trung, hìa tròi, bình, ye nhẹ Liêm yết xin nôm bông, nhẹ sàng khu, yà bình, ye nhẹ Yêm lùng, nhẹ yết trung nọ, ye, yà hiếu nhẹ yếm đau mày mẹn nhi cái nái bên rình yê nhê. Xì con yê hiếu xìa. Yê mấy bùa mày. Hồi dụ bàn kên chào yếm bàn kên nhê yết dũng cái nái bên yê nhê. Yê nhận ngùng nhê ó phái. Yê hốp dùng nhê giám phái. อ้อยจู่ลงต่อเจียเยวาเป็นฟงห่อเจียปุนทินหูเยกะนายย่าเจ้าซุงเมยเฉาเอี่ยมหังเจียวัวเต่าแหลงเยแงงว่าวังสู่เขาหนานเยเจียงโหอ้อยสู่โทเอียเอียเสียวเดียวเมยเมยอย่าอ้อยทายเอียหืมป่าทินหูก้องบัวอ้อเมียน mười mai hải nhung lấy chun con ye nhì lấy nhì phải buôn mây nhì duy lẹn ye nhì ngàn hóa mây dòng ye bỏ chào nhì hòa Dạ cho ye nhì hòa trôi quảng mây nhì gà há gàng, si con mây quạt tàu chăn xạ mây ăn hay chào nín dấu tỏi mười giờ à, chào hiền áo hiền gỗ nhê miền châu tỏi mười nhê duy xuề con ó nhê hòa mười nhê biển hề tu con bẹ mười chuối chén xuề bình con càn nhê mùa tỏi giờ con vào hú hỏi xiên ma nhê phủ chuối mây dầu nái tệ xì ye ya mai khô lô mình hắm tài yên hăng mình no. Mpa y chan ye oi he mây. Cho nấy tẩy xì bái chiến mây ye giảm hiện. Mây bua là khu thiên hùng như miền à. Lông lông yên hám mảng cá. Mấy chơi ye oi cho mây bua miệt dình. Dạ, yeah, mãi mãi miền hay diều hải tàu tò chìa quầy châu phùng họ chìa nhì cả nái bùn yìa vua tàu thải yìa hải tàu liệt tỉnh hiếu giang họp nhì cháu yìa ỏi bùn nín tu thiên hùng nhì diệu ên